đốt nến này nến của đặt ở đâu bật đó. À, thì ra thì hóa đặt ờ. và những người đó đặt rồi cho họ nhân danh cha và con và thánh thần Amen. cầu xin chúa thánh thần người thương lần phép lăng mới này. Về ký cư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, anh em thân mến, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết mở đường cho những ai đã ăn rất ngàn thu. Vì nếu là một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống nhưng mỗi người theo thứ tự của mình mở đường là Đức Kitô rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến được những kẻ thuộc về người sau đó mọi sự đều hoàn tất khi người đã tiêu diệt hết mọi thù địch rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha nhưng Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết vì thiên chúa đã đặt muôn loài dưới chân đức kitô đó là lời chúa ơn chúa giờ đây chúng ta đồng tâm hiệp ý tha thiết cầu xin chúa chúc lành và thánh hóa năm mới này là nơi an nghỉ ngàn thu của những người thân yêu quá cố của chúng ta cùng đoàn đáp xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng xin chúc lành và thánh hóa lăng mới này là nơi an nghỉ ngàn thu của các tôi tới Chúa đây. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho thi hài những ai được an táng trong lăng này được nghỉ ngơi trong bình an của Chúa và được sống lại vinh từ sớm đời người chờ chúng con ở trên trời trong ban ngàn năm ra và xa chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Chúa Giêsu Kitô Chúa là đứng làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con khi an nghỉ trong mộ ba ngày Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh mặc dù nay còn mang thân cát bụi xin thương cho con gái Chúa an nghỉ trong lăng mộ này cho tới khi Chúa tỏ ánh tôn nhan làm cho họ sống lại để hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. trong cậy xúa linh hồn con cậy vì lời vì nó trong cậy xúa những kẻ làm dân nước chúa trời đêm ngày hãy trong cậy người cho niềm vì người đang nhân lành hay sai vô cùng lạy chúa xin cứu lấy linh hồn thiện nhân cho khỏi tù mù và đường ý yên amen chúng con cây vì danh chúa nhân từ cho các linh hồn Lorenzo Maria và các linh hồn tiền nhân được lên chốn nghỉ ngơi. À, xem thấy mà đưa chúa trời sáng